Xin kính chào toàn thể anh chị em đến với buổi nhận định thị trường tuần cuối cùng của tháng 8 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết đó, thì tuần qua là một tuần biến động đi ngang của cậu vàng. Cậu vàng đóng cửa và mở cửa à, gần như là sát nhau tạo ra một cây doji khá là lưỡng lự. À, trên đồ thị tuần thì chúng ta sẽ khá khó nhận biết cái xu hướng hiện tại của cậu vàng. Trong tuần qua thì dường như nó không có tin tức nào ảnh hưởng quá mạnh đến biến động của cậu vàng Đấy, biên bản của hợp FOMC thì chúng ta biết là FOMC với thái độ nó ôn hòa hơn nó khẳng định là thời điểm hiện tại sẽ không có cái việc kiến nghị là áp cái đường cong lãi suất và bên cạnh đó cũng sẽ không có tín hiệu gì phát đi là sẽ nới lỏng tiền lệ hơn so với những biện pháp kinh thích à, hiện đang áp dụng đối với tuần tới thì khả năng tâm điểm à, của tuần tới sẽ là bài phát biểu của Chủ tịch Fed à, vào 8 ờ, giờ 10 ngày thứ năm. Tại à, buổi phát biểu này, nếu Chủ tịch Fed có tín phát đi tín hiệu là sẽ sẵn sàng nới lỏng tiền tệ chính sách tiền tệ hơn và có thể chấp nhận cho lạm phát cao hơn vượt mức 2% chẳng hạn thì có thể đấy là một trong những cái à, tín hiệu phát đi là Fed sẵn sàng can thiệp vào dòng tiền tệ mạnh hơn thì điều này sẽ có thể đưa cậu vàng của chúng ta có thể test trở lại đỉnh đây là tôi đang nói về việc thông tin cơ bản vậy nhá. còn nếu Fed cứng rắn hơn à, sẵn sàng phát đi các tín hiệu là sẽ không à, tiếp tục là không có thêm cái biện pháp kích thích gì mới so với các chính sách hiện tại thì nhiều khả năng đô la index sẽ phục hồi và cậu hà vàng của chúng ta sẽ mất mốc 1009 sẽ bước vào một cái nhịp điều chỉnh mạnh đây là chúng ta đang dự kiến nhé chúng ta đang dự đoán cái kịch bản cái bài phát biểu đó còn thực tế cuối cùng chúng ta phải đợi lúc Fed phát biểu chủ tịch Fed phát biểu chủ tịch Powell của Fed phát biểu lúc đó chúng ta mới có thể là đưa ra kết luận cuối cùng trong tuần tới nó có một vài thông tin sẽ ảnh hưởng đến thị trường nhưng mà nói chung là không có thông tin nào quá mạnh ảnh hưởng đến thị trường cả à, mà theo cá nhân tôi đánh giá thì thông tin ảnh hưởng mạnh nhất có lẽ chính là cái bài phát biểu của chủ tịch Fed trong tuần sau à, trong tuần sau thì chúng ta cũng có những cái thông tin mà chúng ta sẽ chờ đợi à, của thị trường thị trường sẽ chờ đợi thôi thông tin thứ nhất thì vào ngày thứ hai chúng ta cũng có niềm tin tiêu dùng và thông tin về doanh số bán nhà mới à, ngày thứ ba chúng ta có thông tin về đơn đặt hàng hóa lâu bền à, dự trữ lầu thô ngày thứ tư ngày thứ tư ngày thứ hai thì chúng ta không có thông tin gì của Mỹ nhé ngày thứ ba thì chúng ta mới có thông tin là niềm tin tiêu dùng và doanh số bán nhà mới ngày thứ tư thì chúng ta có đơn đặt hàng hóa lâu bền à, ờ, dự trữ dầu thô ngày thứ năm thì chúng ta có là lúc 7 giờ 30 là GDP uh, ờ, chính thức GDP quý chính thức đấy của Mỹ tức là chúng ta biết là GDP chính thức trước đó thì là công bố là 32,9 rồi đúng không chắc nó sẽ không thay đổi nhiều đâu nó cũng 32 33 phần trăm thôi à, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp à, quan trọng nhất hôm đó chính là cái bài phát biểu của chủ tịch Fed về chính sách à, tiền tệ ngày thứ sáu thì chúng ta cũng sẽ có thông tin à, nói chung là tự chung lại trong tuần thì thông tin quan trọng nhất thì nó vẫn nằm vào ngày thứ năm nhé đó là cái ờ, bài phát biểu của Fed đó là xét trên khía cạnh là thông tin cơ bản còn đối với ờ, dịch bệnh thì chúng ta biết dịch bệnh giờ gần như là nó cũng nhàm rồi à, người ta sẽ không quá quan tâm đến cái tình hình leo thang dịch bệnh nữa số người nhiễm bệnh thì hiện nay đã 23,4 triệu người số người chết cả toàn thế giới thì hơn 800.000 người sắp đạt cột mốc 1 triệu rồi ở Mỹ thì 5,8 ờ, triệu người nhiễm bệnh và 180.000 người chết nói chung mỗi ngày chết nghìn người hơn nghìn người nó thành cái công việc thường lệ rồi nếu bây giờ không chết mới lạ còn chết là bình thường cái này nó cũng sẽ không không không quá là ừ, hiện nay cái thông tin về dịch bệnh nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn tất nhiên là ảnh hưởng nhiều nền kinh tế nhưng nó chưa phản ứng ngay bởi vì bây giờ hiện tại thì nền kinh tế của chúng ta đang được sống bằng cái van thở bơm tiền của các chính phủ ngân hàng trung ương đó xét trên khía cạnh à, phân tích cơ bản còn đối với phân tích kỹ thuật chúng ta sẽ xét đi chi tiết ở phần phân tích kỹ thuật thôi nhé chúng ta sẽ xét thứ nhất là phân tích kỹ thuật à, vàng thứ hai chúng ta sẽ xét chỉ số DXY để chúng ta biết là xu hướng của DXY như nào và xu hướng của vàng thời gian sắp tới như nào tuần trước thì chúng ta nhìn thấy một cây doji rồi đóng cửa một cây gần như doji nó cũng không hẳn là doji Ờ, mở cửa và đóng cửa vẫn là giảm 5 đô nhưng 5 đô trong thời điểm này rất là nhỏ dâu trên dâu dưới đều rất là dài trước hết chúng ta xét qua chỉ số DG xong chúng ta sẽ phân tích toàn cục đây à, đôi với chỉ số DG trên sát tuần thì chúng ta thấy sát tuần thì xuống xuống nó chưa kết thúc tuy nhiên nó lại có khá nhiều cái cây nến có cái lực đỡ chân dưới rất là dài lực đẩy rất là dài và bốn lần liên tiếp thì DG đóng cửa quanh 93 điều này nó đang thể hiện cái xu hướng là có lực mua rất mạnh mỗi khi DG xuống dưới 93 đối với chất ngày thì chúng ta thấy là chỉ số DG đã xuất hiện cặp nến đảo chiều này à, xuất hiện tín hiệu phân kỳ đảo chiều tăng giá trên MACD và RSI RSI và MACD thì đều cho tín hiệu tăng giá nếu nếu không có gì bất thường thay đổi nhiều khả năng tuần tới nếu xét trên góc độ kỹ thuật DG sẽ tăng giá nhé DG sẽ bứt phá tăng giá điều này hàm ý với việc là đô la index mạnh lên à, chỉ số đô DG là chỉ số đô la index so với 7 cặp tiền tệ chính điều này có nghĩa là đô la sẽ mạnh so với các cặp tiền tệ khác và chỉ số đô la index sẽ mạnh lên nó cũng hàm ý một điều là nhiều khả năng vàng sẽ yếu đi đó còn với cái chỉ báo kỹ thuật như này thì nhiều khả năng các thông tin đó, nó sẽ có xu hướng là có lợi cho việc tăng giá của đô la index điều này có nghĩa là bài phát biểu chính sách tiền tệ của chủ tịch Fed trong tuần sau nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ cái thái độ là thận trọng ôn hòa tức là Fed sẽ không bơm ra các gói kích thích mới và sẽ không kiểm soát đường cong lãi suất điều này nó sẽ là bệ đỡ cho đô la index phục hồi đó xét về mặt kỹ thuật thì đô la index sẽ phục hồi và cậu vàng sẽ gặp khó khăn trong việc tăng giá còn bây giờ chúng ta sẽ xét trực diện là kỹ thuật đối với cậu vàng của chúng ta đây đối với cậu vàng chúng ta nhìn thấy đây, cậu vàng tuần tới sẽ có hai mốc rất là quan trọng mốc thứ nhất là chúng ta nhìn hôm thứ sáu ấy tuy cậu vàng đã phá qua 1925 sau đó cậu vàng lại nhanh chóng rút chân lên Tuy nhiên nếu có một nến ngày đóng cửa dưới 1925 thì điều này hàm ý nó sẽ đánh dấu một đợt xuống giá mạnh của cậu vàng. Đấy, ba phiên liên tiếp cậu vàng có rất nhiều phiên tạo chân đóng cửa trên 925. Còn thực chất nếu cậu vàng mà đóng cửa dưới 1009 thì lúc này nó sẽ thể hiện một cái xu hướng xuống mạnh mẽ. Chúng ta lưu ý nhé, đóng cửa nhé. Chúng ta lưu ý đến giá đóng cửa nhé, giá trong phiên thì hoàn toàn có thể lộn chân giống như hôm trước hôm thứ sáu cuối tuần khi giá vàng break out vùng 25 Đấy. chúng ta nhìn break out vùng 25 là thể hiện cái xu hướng xuống tuy nhiên sau đó thì nó rút chân lên Đấy, lộn ngược lên nó từ 25 nó xuống đến 11 nếu chúng ta có bán sell ở top ở 24 25 thì chúng ta mà không chốt nhanh thì rồi lại quay ngược lên chúng ta thành lỗ đấy là bình thường do vậy hiện nay cái mốc 25 này trên đồ thị ngày nó rất quan trọng cần phải đóng cửa dưới đặc biệt là mốc 1009 nha một khi không giữ được 1009 thì cậu vàng khả năng sẽ toang rất là sâu về 1008 thậm chí sâu hơn là rất là bình thường theo chỉ báo kỹ thuật RSI và MACD thì tiếp tục vẫn đang chỉ báo xuống giá trên chart ngày do vậy xuống chính ưu tiên của tôi là tuần tới sẽ canh xe xuống đối với cậu vàng à, chúng ta sẽ xem tại những mốc nào nếu đóng cửa đêm ngày dưới 25 thì chúng ta cứ canh hồi lên là bán hoặc đóng cửa ngày dưới chín còn nếu nó không dưới chín thì chúng ta làm thế nào nếu không dưới chín thì có lẽ chúng ta sẽ sell theo cái chen hỗ trợ thôi chúng ta nối từ đỉnh 2000 về cái đỉnh 2015 hôm trước như vậy cái chen hỗ trợ kháng cự này hiện nay trước mắt thì đang đạt quanh vùng ờ, đầu tuần thì sẽ là một 1990 nhá quanh 1990 nếu giá lên trên này chúng ta bán xuống còn giá không lên có lẽ chúng ta sẽ đợi đây ngày đóng cửa dưới 1925 chúng ta bán xuống sẽ an toàn hơn xuống trinh chính của chúng ta là ưu tiên bán xuống đó còn bán xuống thời điểm này chúng ta không dừng lỗ được ngắn ít nhất thì chúng ta cũng phải dừng lỗ mồ 0,5% tức là 10 giá nhé các bạn nên nhớ là dừng lỗ của chúng ta sẽ theo chốt lời thời điểm này nếu chúng ta chốt lời chúng ta phải chốt lời 30 50 giá mỗi phiên cậu vàng đi rất dài do vậy chúng ta dừng lỗ 10 giá cũng là bình thường còn nếu có lệnh dừng lỗ ngắn hơn thì hàng ngày tôi sẽ update sau còn chiến lược chính tuần thì chúng ta có ba chiến lược ba cái mốc ưu tiên mốc thứ nhất là test lại quanh 2.000 chúng ta bán mốc thứ hai là đóng cửa đê ngày dưới 1925 chúng ta bán mốc thứ ba là đóng cửa dưới nhìn chín chúng ta bán mạnh đấy, đấy là ba mốc tức là với chỉ số DXY có xu hướng tăng giá và các chỉ báo kỹ thuật thì của cậu vàng có xuống giảm giá thì ưu tiên chính của chúng ta là canh trên bán xuống còn chúng ta vẫn sẽ có những lệnh mua ngắn hạn lệnh mua lên trong ngày đây là lệnh trong ngày thôi còn chiến lược trong tuần thì tôi khuyến nghị mọi người là trên bán xuống chứ không dưới mua lên nhé còn quan điểm cá nhân tôi thì tôi lại thiên về hướng cậu vàng sẽ đóng cửa dưới 1009 và trên đường tìm về 1007 nhé đây là quan điểm cá nhân tôi đó là về cậu vàng còn à, đối với chứng khoán Mỹ thì tuần qua chỉ số chứng khoán Mỹ à, đóng cửa với một phiên đi ngang nói chung là chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay thì khá là khá là khó khá là ảo diệu rõ ràng là có nhiều tín hiệu các tín hiệu kinh tế thì nó rất là xấu chúng ta không nói nhưng mà tín hiệu kỹ thuật thì rõ ràng là vẫn chưa xuất hiện một cái cặp nến đảo chiều hoặc là một nến đê ngày nào đó báo hiệu đảo chiều đi xuống. Do vậy nếu các bạn mà đánh ngắn hạn thì chúng ta nên chờ khi xuất hiện một cặp nến đảo chiều trên đê ngày thì chúng ta bán mạnh xuống thôi. Còn chưa xuất hiện chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi. Đối với chỉ số Nasdaq cũng tương tự như vậy thôi. Tuần qua chỉ số Nasdaq bay rất là mạnh, rất là khó lường. Nói chung là thời điểm này rất là khó lường. Hiện nay đỉnh thì nó không có đỉnh nào để chờ đợi nữa cả chúng ta buộc phải đợi ờ, có cặp nến đảo chiều mạnh hoặc là có tín hiệu xác nhận đảo chiều thì chúng ta bán thôi ờ, Nasdaq đợt trước cũng có rất nhiều tín hiệu đảo chiều giả rồi do vậy chúng ta hết sức cẩn thận ở thời điểm này S&P 500 thì đang tạo mô hình hai đỉnh tuy nhiên chúng ta cũng chưa có tín hiệu đảo chiều à, mặc dù nó đang có dấu hiệu hai đỉnh chúng ta nhìn thấy là cái việc tăng giá của S&P 500 quanh vùng 3.400 này nó cảm giác rất khó khăn 10 phiên giá đi quanh vùng 3.400 này nó đang thể hiện cái lực nó yếu hơn rất nhiều nhưng chúng ta cũng chưa nhìn thấy có lẽ chúng ta cần một tín hiệu gì đó cần một đợt chốt lời một đợt bán tháo thì chúng ta nương theo chiều gió chúng ta tắt nước theo mưa đấy là đối với lệnh ngắn hạn còn nếu đối với dài thì cá nhân tôi đánh giá là đây là mô hình hai đỉnh quý vị hoàn toàn có thể bán bán mạnh luôn ạ đối với dầu cũng tương tự như vậy chúng ta nhìn thấy độ nén của dầu nó rất là dài 10 luồn liên tiếp giá đứng quanh vùng 4142 có thể nói khu vực quanh 4142 này hiện nay đang là một cái khu vực mà dầu muốn xuống thì cũng không xuống mà muốn lên không lên nó đang chờ đợi một cái chất xúc tác gì đó mạnh mẽ nhưng theo tôi có lẽ chất xúc tác mạnh mẽ này là chất xúc tác để để nó đi xuống chứ không phải để đi lên có nó nó nó sau một cái giai đoạn phục hồi rất mạnh từ 10 đô mà lên 40 42 đô hiện nay đi ngang ở trên này chúng ta nhìn thấy hai tháng rồi cái nến đô thị tháng rất là lưu diêu tháng này chưa đóng nến chúng ta cũng chưa nói điều gì chúng ta đợi đóng nến thôi tuần thì cũng rất nhiều tuần cứ đóng cửa gần như là đóng cửa mở cửa ngang nhau cứ quanh 41 42 chúng ta cũng rất là khó nói có lẽ chúng ta cần chờ đợi có nhiều tín hiệu phát ra điều chỉnh nhưng vẫn chưa điều chỉnh chưa thực sự là điều chỉnh mạnh có lẽ cái chất xúc đác là đô la index phục hồi mạnh trở lại nó sẽ là một chất xúc tác mạnh mẽ đẩy dầu chính thức điều chỉnh thôi chứ hiện nay thì đợt vừa đô la index vẫn xuống giá rất là mạnh dầu thì không có khả năng tăng giá nữa rồi đó bia đang chờ đợi chờ đợi khi có tín hiệu xấu để xuống thôi do vậy đối với dầu có lẽ chúng ta nên chờ đợi nhé một nhịp giảm mạnh đóng cửa đóng cửa nhè bạn nhé của dầu dưới 40 có lẽ đó sẽ là điểm bán chúng ta cần phải chờ đợi nhé phiên đóng cửa dưới 40 đối với ờ, euro thì như chúng ta nhìn đô la index thì nhiều khả năng đô la index sẽ mạnh lên điều này hàm ý là đô là euro trên USD sẽ giảm giá thôi chúng ta cũng nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật chỉ báo xuống giá và tín hiệu kỹ thuật phân kỳ đối với euro cặp đến đảo chiều cũng đã xuất hiện trên chart ngày thì euro báo giảm giá Đấy, cặp nến đảo chiều đã xuất hiện ở trên vùng đỉnh tín hiệu phân kỳ cũng đã xuất hiện có lẽ tuần sau ơ sẽ tiếp tục đi xuống thôi cái lệnh bán của chúng ta à, đối với ơ 1.1890 à, các bạn khớp lệnh các bạn tiếp tục duy trì thôi thời điểm này chúng ta cũng đang lái được mấy chục pip thôi nói chung không đáng kể AU trên USD cũng vậy thôi Đấy cái việc chúng ta quanh bán quanh 0 7200 cũng phù hợp à, hiện nay trên chart ngày thì nó cũng đang thể hiện các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn thì đang thể hiện là xuống xuống giá tuy nhiên nó chưa được mạnh mẽ lắm có lẽ càng xuống nó mới càng mạnh chứ ở trên đỉnh thì nó vẫn yếu hơn cặp đến đảo chiều cũng đã xuất hiện rồi nói chung là mọi tín hiệu củng cố xuống giảm tức là mạnh lên của đô la và ơ hay là đô la úc đều xuống giảm đối với cặp AJ cũng vậy đều có dấu hiệu cặp AJ trước đó chúng ta đều phân tích rồi tức là cứ đến cái đỉnh à, quanh 767 là chúng ta bán được rồi khi nào nó vượt qua đây chúng ta dừng lỗ còn hiện nay có mô hình ba đỉnh Đấy, đi nhiều khả năng đây là mô hình tam giác đảo chiều không có gì bất ngờ cả ơ gì là tam giác đảo chiều thôi à AG AUD trên GPI do vậy chúng ta tuần tới chỉ canh bán cặp AJ này thôi không có vấn đề gì cả Đó. đô la mạnh lên ơ giảm giá thì nhiều khả năng ơ EZ cũng sẽ giảm giá nhé UZ UZ khả năng sẽ tăng giá à, UZ chúng ta cũng nhìn thấy tạo được đáy từ trước rồi nhiều khả năng sẽ bước vào nhịp tăng giá thôi UCA UCA thì đang test trend quý vị lưu ý nhá UCA test trend nó đang đi rất là loanh quanh ở đây có lẽ chúng ta chờ một tín hiệu bật mạnh lên tăng giá rõ ràng đối với UCA thì chúng ta canh mua lên thôi UCA chúng ta ưu tiên nhé có tín hiệu nến đảo chiều ở đây ngày chúng ta mua lên chúng ta không bán xuống UCA nhé đối với GU chúng ta nhìn trên à, chat tuần rất nhiều tuần liên tiếp đều thấy áp lực dâu trên bán xuống rất là mạnh đặc biệt tuần trước là một tuần tuy giá đã lên rất cao sau đó lại bị áp lực bán xuống rất mạnh như vậy rõ ràng GU sẽ có xuống xuống giá chúng ta ưu tiên bán xuống thôi nhé tất nhiên là chúng ta bán xuống ra dây dừng lỗ khi giá vượt qua đỉnh à, tín hiệu chỉ học kỹ thuật thì cũng đã chỉ báo là xuống giá rồi canh trên bán xuống thôi à, ờ, GG thì rõ ràng là một cặp đến đảo chiều rất là đẹp rồi chúng ta hoàn toàn có thể canh bán và dừng lỗ phía trên đỉnh thôi GAU thì xu hướng tăng giá đang bắt đầu đuối hơn một chút Tuy nhiên nếu khi giá vượt qua mây thì có lẽ nó sẽ bước xu, xu hướng tăng giá rất mạnh đấy GNZD sau quá trình tăng mạnh đã bắt đầu báo tín hiệu chốt lời rồi có lẽ GNZD sẽ điều chỉnh thôi GAUD thì không có tín hiệu rõ ràng chúng tạo nên tránh thôi tiệu chung lại Đấy. vàng thì tín hiệu điều chỉnh rõ ràng hơn bạc tiệu trong loại tuần tới của chúng ta đối với chứng khoán thì ngắn hạn chúng ta buộc phải đợi có tín hiệu đảo chiều rõ ràng cặp nến đảo chiều rõ ràng chúng ta vào dầu chúng ta cũng cần đợi có cặp nến đảo chiều rõ ràng hoặc là dầu đóng cửa dưới 40 vàng thì chúng ta có 3 chiến lược một là canh bán quanh 2000 hai là bán khi giá đóng cửa dưới 1925 và bán mạnh khi giá đóng cửa dưới 1900 à, đây là khi đóng nến D ngày bạn nhé còn nến D ngày chưa đóng chưa làm gì được ừ. còn các cặp tiền tệ khác thì chúng ta sẽ ưu tiên là mua lên đối với U tức U sẽ mạnh lên còn các cặp tiền tệ gắn với U sẽ giảm giá ưu tiên canh trên bán xuống đó là nhận định uh, tuần cuối cùng của tháng 8 uh, à, chúc quý vị có một uh, tuần giao dịch thành công